Chào các bạn, mình là Ly Các bạn đang lắng nghe Emily Baccarat Cảm xúc bất an hiện tại của các bạn xuất phát từ điều gì? Rằng mình không thuộc với nơi đó Rằng không có ai để chia sẻ Mọi quyết định sai trái của bản thân Hay cuộc sống hiện tại không trọn vẹn Đều xuất phát từ những lựa chọn của mình Mọi thứ như sụp đổ Thậm chí bạn còn muốn bỏ trốn Biến mất mãi mãi có phải không? Bản thân ai cũng có những khoảng đen tối mà chỉ muốn chôn vùi và quên đi với mình cũng vậy đây có thể là lần đầu tiên mình kể về quá khứ đen tối này việc thừa nhận mình từng bị lừa bị bán hay thậm chí là bị đối xử như một nô lệ thật không dễ dàng gì để trải qua mình từng muốn quên đi tất cả nhưng dường như điều đó không hề dễ dàng vậy nên mình quyết định đối mặt để không còn sợ hãi chối bỏ sợ hãi che giấu và sợ hãi những ám ảnh từ bóng đen của quá khứ đó điều mà mình không muốn nhắc đến nhất chính là quá khứ và công việc trước đây bản thân mình đã phải bỏ ra một số tiền chuộc lớn để có thể thoát thân về nước có được cuộc sống như bây giờ mình đã phải suýt đánh đổi bằng cả bản thân nên casino đối với mình không còn xa lạ gì hay những chiêu trò và mánh khóe của chúng mình cũng gần như là nắm rõ trong lòng bàn tay Thậm chí đến bây giờ khi nhắc lại Mình vẫn chưa hết ám ảnh về quãng thời gian bị lừa Làm nhân viên casino bên Campuchia Thời điểm đó khoảng Tết 2017 Mình bị một người bạn dụ sang Campuchia với lời hứa Việc nhẹ, lương cao Mà không cần giấy tờ, tiền bạc hay bất cứ điều gì Chi phí đi lại có người bao lo hết Lúc đó nghe đến việc kiếm được tháng mấy chục triệu mà không cần lao động nặng hay phải bỏ vốn đi xuất nhập khẩu mấy trăm triệu mình đã không ngần ngại mà đồng ý luôn nhưng mình đã thực sự vỡ mộng vì nơi mình được đưa đến không phải văn phòng hay nhà ở chung cư như lời hứa hẹn mà là một khu biệt lập được bao quanh bởi những bức tường cao răng thép gai không khác gì nhà tù bảo vệ đứng canh khắp nơi với súng lúc nào cũng kè kè bên người khác hoàn toàn với những gì đã được giới thiệu ngay khi vào đến bên trong mình đã mất hoàn toàn liên lạc với người bạn giới thiệu cho mình qua bên này đến lúc này mình vẫn chưa nhận thức được việc đã bị lừa chỉ nghĩ đặc thù công việc là như thế nhưng vừa được đưa vào đến ký túc xá ngay lập tức được thông báo mày bị bán vào đây với số tiền 2.500 đô. Sau 2 tháng làm việc phục vụ khách ở casino, một lần nữa mình nhận được thông báo bị bán tiếp cho một sòng bài khác với giá 4.600 USD. Cuộc sống lúc này chính thức rơi vào bế tắc. Giống như tất cả nhân viên khác tại đây, mình được phát điện thoại và máy tính để phục vụ cho việc nhu cầu tìm kiếm khách và lôi kéo thêm những người Việt Nam sang bên này làm việc. Mỗi ngày làm việc từ 9 giờ đến 23 giờ, có hôm kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Tất cả sinh hoạt của mọi người đều trong một căn phòng khép kín 8 người. Người chủ quán lập riêng một nhóm chat để thường xuyên gửi những video cảnh những nhân viên bị tra tấn, nhục hình nếu mắc lỗi hoặc chống đối hay có ý định bỏ trốn. Vậy nên chúng tôi không một ai có ý định hay suy nghĩ sẽ phản kháng lại. Có ai thích lên tầng 8 không? Đó là lời đe dọa cửa miệng của những người chủ quán tại đây. Ban đầu, mình không biết tầng 8 là gì Mãi sau mới biết đây là nơi chuyên dùng nhục hình và tra tấn nhân viên Ai không hoàn thành công việc được giao Hoặc làm sai quy định của công ty sẽ bị bỏ đói Và không được đi ngủ Phạt ở lại tăng ca Bị bắt quỳ gối làm việc Hình phạt cứ thế tăng dần lên nếu tiếp tục tái phạm Việc bị dẫn vào tầng 8 là hình phạt cuối cùng Ở đây mọi hoạt động đều được an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt không nhân viên nào có thể thoát ra khỏi đây nên tất cả đành phải răm rắp nghe theo mọi sự sai khiến của quản lý công việc áp lực đến mức hở chút là phạt sơ sẩy là phạt không đủ chỉ tiêu một tháng là bị bán qua công ty khác khi đó số tiền chuộc sẽ tăng lên và thậm chí sẽ không còn ai biết tung tích bạn đang ở đâu nữa thực sự Trước đây khi đặt chân đến nơi này, chỉ mong sẽ kiếm được tiền để mang về cho gia đình. Nhưng chưa sang được đến nơi đã bị bán vào và buộc phải đi lừa người Việt Nam để mình sống. Vào đến đây các bạn mới biết được hành vi của bọn nó lừa đảo rất tinh vi, trong đó có cả những chiêu trò thông qua các app vay tiền hoặc các web ma lùa gà với những trang đánh bạc trực tuyến không rõ nguồn gốc vật vã gần một năm mình bị bán qua ba công ty vì không thể đạt đủ chỉ tiêu lừa người dân Việt Nam. Cảm giác bất lực, làm không được, về không xong khi phải mất một số tiền chuộc quá lớn và còn không chắc chắn được có về an toàn hay không. Cuộc sống tù ngục, bế tắc. Nhưng có thể đó cũng là một trang mới để biến cuộc đời mình thành những chuỗi ngày sang một trang mới và biết đến Baccarat hoàn toàn bắt đầu từ đó và mình biết đến Margaret như thế nào. Và để thành công được như bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở phần 2. Chia sẻ với mọi người những chuỗi ngày sau đó của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình. Hẹn gặp các bạn ở những phần sau. Chúc mọi người bước sang một năm mới thành công khởi sắc. Và những ai đang theo đuổi trên con đường này thì hãy có một cái nhìn nhận sáng suốt để không bị lừa không bị bán sang một nơi đất khách quê người giống như mình và sẽ những có những anh chị em đang đi làm sẽ không phải ăn trên xương trên máu của người Việt Nam mình như mình đã từng trải qua. Hẹn gặp lại mọi người.